Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn vào cái khu vực à, vị trí và phân bố các vùng tỷ lệ trọng điểm trên bản đồ tỷ lệ 1 trên 12 triệu này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn tổng thể trước. Sẽ cùng nhìn tổng thể ở đây là gồm có 3 vùng kinh tế trọng điểm. Ở đây là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc màu vàng này. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là ở khu vực này Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chính là khu vực Đông Nam Bộ và hai tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long là Long An và Tiền Giang đấy. Và cũng phải xin lưu ý với quý vị và các bạn rằng là theo như quyết định số 492 QĐ-TTG ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm các tỉnh An Giang, An Giang đây Cà Mau Cần Thơ và Kiên Giang 4 tỉnh đấy An Giang Cà Mau Kiên Giang và Cần Thơ đây là chính là 4 tỉnh Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào GDP bình quân đầu người của vùng kinh tế trọng điểm của cả và cả nước theo năm 2007 theo giá thực tế đơn vị triệu đồng trên một người là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm giá thực tế là 17,2 triệu đồng trên một người vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 10,1 triệu đồng trên một người vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là 25,9 triệu đồng trên một người và cả nước là 13,4 triệu đồng trên một người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái khu vực dân số và diện tích của ba vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2007 tính theo đơn vị phần trăm. Dân số cả nước là khoảng 85 triệu 171.700 người theo năm 2007 gồm có 41,6% là 41,6% vùng kinh tế là ở khu vực kinh tế trọng điểm và 58,4% là ở các vùng còn lại. Diện tích cả nước là 331.212 km vuông. 22,3% là ở vùng kinh tế trọng điểm là 77,7% là ở các vùng khác các bạn phải lưu ý rằng là cái chỗ mà có gạch chéo màu nâu này này thì đây chính là cái vùng kinh tế trọng điểm ở trên một cái biểu đồ như thế và đây riêng ba vùng kinh tế trọng điểm bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái GDP bình quân đầu người tính theo phân theo tỉnh và các vùng kinh tế trọng điểm theo năm 2007 theo giá thực tế với đơn vị triệu đồng trên một người gồm có 6 mức là dưới 6 màu vàng nhạt từ 6 đến 10 màu vàng này là sẽ đậm dần lên từ 10 đến 15 từ 15 đến 20 và từ 2 trên 20 đến 50 và trên 50 ở đây chính là vùng kinh tế GDP của vùng kinh tế trọng điểm của so với cả nước theo giá thực tế với đơn vị phần trăm nếu như vào năm 2005 là 839.211 tỷ đồng thì ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là 18 chiếm 18,9% theo năm 2005 nhé. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là 5,3%. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là 42,7% và ba vùng trên là 33,1%. Đến năm 2007 thì cả nước có khoảng 100 1 triệu 143.715 tỷ đồng thì ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc chiếm tới 20,9%. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là 5,6%. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là 35,4%. Ngoài ba vùng khác là và ba vùng còn lại là 38,1%. Nhìn chung thì chúng ta sẽ nhìn vào năm 2005 thì vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc tăng tăng 2 ờ, tăng 1,1%. Vùng miền Trung thì tăng 0,3%. Kinh tế trọng điểm phía Nam thì lại giảm đi 7,3%. Và ba vùng kia thì lại tăng 5%. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào vùng uh, quan sát kỹ hơn nhé. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc là trên bản đồ 1 trên 3 triệu đây, ngay trước mặt đây. Gồm có 7 tỉnh, gồm có Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nội, thêm Hà Tây vào nữa, Hà Nội và quê mình Kinh Bắc ở đây, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh và bạn nếu như bạn nhìn thấy ở đây gồm có tất cả cơ khí các thứ là rất nhiều ở cái vùng tròn này và phải nên nhớ rằng là cái vùng tròn ờ, hình tròn là càng to thì ờ, ờ, cơ cấu kinh tế nó càng nhiều lên Vĩnh Phúc đây cầu như tỉnh thành nào có cơ khí hết và cơ khí ở đây là than chủ yếu là Quảng Ninh là nhiều nhất ở đây là gồm có đường quốc lộ 1A, quốc lộ 18, quốc lộ 5 đường sắt và ở đây là có cảng Vân Đồn này danh thắng Vịnh Hạ Long này ở Hải Phòng nó có kình vũ Cát Hải và con sông Hồng chảy qua và đặc biệt ở đây là có cửa khẩu quốc tế Móng Cái đấy đi sang nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nước Trung Quốc ấy. GDP phân theo ngành như sau nếu so với năm 2007 thì giá thực tế là đơn vị phần trăm ấy. Tổng số là 238.866,1 tỷ đồng. Thì nông lâm thủy sản là chiếm 11,1%. Công nghiệp và xây dựng chiếm 45,4%, dịch vụ còn lại là 43,5%. Đấy. Tiếp theo cũng trên bản đồ 1 trên 3 triệu này thì chúng ta sẽ nói đến cái vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm có 5 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Ở đây chúng ta lại còn có 5 vùng kinh tế và lớn nhất là thành phố Đà Nẵng. Ở đây gồm có cơ khí, vật liệu xây dựng, chăn nuôi thực phẩm, ngành hàng không. Thì ở Đà Nẵng, Tam Kỳ và ờ, Quy Nhơn là có ngành vật xây dựng. Và cơ khí thì gần như là tỉnh thành nào cũng có, tỉnh nào cũng có rồi ở trong cái vùng này. Chăn nuôi thực phẩm, lương thực thì Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, nhưng Bình Định. Và đặc biệt nữa ở đây lại còn có cái ờ, vùng uh, du lịch ấy. Còn về du lịch ở đây là cũng có cái danh lam thắng cảnh như là Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn. Đấy. Cảng biển thì ở đây có có cảng Thuận An này, cảng Chân Mây Lăng chân mây này cảng kỳ hà này nhơn hội vùng uh, ờ, nhân hội này chân mây lăng cô đấy nhiều lắm và đây là có và ở đây này ngoài cái này ra chúng ta lại còn có thủy điện a vương thủy điện vĩnh sơn tuyến giao thông quan trọng cũng không khác gì thì cũng có cái lộ 1A có đường sắt Bắc Nam thôi và ở đây lại còn tiếp giáp với nước bạn ờ, nước bạn Lào và Đông Bắc Tây Nguyên cũng giáp tiếp giáp với các tỉnh này đó GDP phân theo vùng phân theo ngành thì năm 2007 ấy, theo giá thực tế là đơn vị phần trăm với tổng số là 63.587,6 tỷ đồng và trong khi đó là ngành dịch vụ chiếm tới 40,2% công nghiệp và xây dựng 37,5% và nông lâm thủy sản 22,3%. Đó. Cuối cùng và còn một điều đáng chú ý nữa. Chúng ta sẽ cùng à, đến với cái vùng sân bay quốc tế mà chúng tôi quên mất chúng tôi à, chưa nói đến đó là khu vực sân bay quốc tế ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc thì Nội Bài, Hải Phòng và mới đây là Quảng Ninh cũng tham gia sân bay quốc tế rồi. Ở miền Trung thì có Đà Nẵng này, Phú Bài này. Sân bay Phú Bài là sân bay nội địa, Đà Nẵng là sân bay quốc tế. Ở Quảng Nam có sân bay Chu Lai. Đấy. Cuối cùng chúng tôi sẽ nói đến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng trên cái tỷ lệ bản đồ này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào tổng thể trước. Ở đây gồm có 8 tỉnh gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Đấy. Gồm có 8 tỉnh mà thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm, có quốc lộ 10A và quốc lộ 1 13 đi uh, kết nối với uh, Campuchia. Gồm có hai cửa khẩu, ba cửa khẩu quốc tế là cửa khẩu Khoa Lư ở Bình Phước cửa khẩu Sa Mát và Mộc Bài thì nằm ở Tây Ninh. Và đây cũng chính là một cái vùng trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. So với vùng đồng bằng sông Hồng của Việt Nam chúng ta thì ờ, diện tích thì tập trung nhiều nhất ở đây nhưng mà tập nhưng mà doanh lớn nhất thì chỉ yếu là khu vực phía Nam nhiều hơn. Ở khu vực phía Nam thì uh, ở đây thì có bây giờ nếu như chúng ta quên ấy, thì chúng ta có thể mở vào cái này này chúng ta có thể nhìn vào đây dầu mỏ thì ở khu vực biển đông dầu mỏ dạng đông rồng bạch hổ hồng ngọc khí tự nhiên ở đây chúng ta không có khí tự nhiên than đá thì chắc ở đây không có rồi than nâu thì chắc không có rồi sắt đấy đây là đây chủ yếu nói đến về khung ngành khoáng sản thôi còn bây giờ chúng ta sẽ cùng sắt bây giờ là ngành công nghiệp đây là nhà máy nhiệt điện là có nha có nhà máy nhiệt điện nhà máy nhiệt điện là cái ngôi sao đỏ đỏ đấy nhiệt điện thành phố Hồ Chí Minh Phú Mỹ Bà Rịa đấy Nhà máy thủy điện thì chỉ có chị An, Cần Đơn và Thác Mơ thôi. Kim luyện đen thì sao? Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. Kim luyện màu Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đấy. Cơ khí cơ khí thì ai cũng biết, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, và Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang không có. Sản xuất ô tô thì thành phố Hồ Chí Minh duy nhất thôi. Đóng tàu. Ngành đóng tàu cảng Sài Gòn đấy. Bà Rịa Vũng Tàu đấy. Điện tử. Điện tử thì thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai hóa chất phân bón Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Sản xuất vật liệu xây dựng thì Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là mấy tỉnh này. Khai thác và chế biến lâm sản không có sản xuất giấy và cellulo thì ở đây thì ờ, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai vẫn là ba tỉnh quen quen đấy. Dệt may thì thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Và cuối cùng chế biến nông sản thì cũng 4 tỉnh trên, cũng 5 tỉnh trên cũng có chúng tôi sẽ không phải nhắc lại nhiều còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào GDP của vùng phân theo ngành như sau năm 2007 thì giá thực tế đơn vị là theo phần trăm tổng số là 404.616,8 tỷ đồng và nó chiếm tới ở đây công nghiệp xây dựng 49,1% chiếm nhiều nhất còn lại 41,4% và 9,5% là dịch vụ và nông lâm thủy sản thôi. Đấy và cuối cùng chúng tôi ờ, cũng xin tổng kết lại những cái mục đã học đầu tiên ở trong cái cuốn này có ký hiệu chung ở trên những cái tỷ là ký hiệu chung bản đồ hành chính và địa chất khoáng sản địa chất vùng biển kế cận về khí hậu thì chúng ta có khí hậu chung nhiệt độ trung bình năm nhiệt độ trung bình tháng nhiệt độ trung bình tháng 7 nhiệt độ trung bình lượng mưa trung bình năm lượng mưa trung bình từ tháng 5 đến tháng 10, tổng lượng mưa trung bình từ tháng 11 đến tháng 4. Ở đây, ngoài ra chúng ta lại còn có hệ thống sông này, các nhóm loại đất chính. Thực vật và động vật chúng ta lại được nói về phân khu địa lý động vật. Các miền tự nhiên chúng ta đã được nói về miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra chúng ta lại còn nói về miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp theo chúng ta tôi cùng nói đến dân số và dân số Việt Nam chúng ta là có khoảng hơn 96,2 triệu người rồi dân tộc thì chúng ta có 54 dân tộc anh em về kinh tế chung nông nghiệp chung nông nghiệp của chúng ta thì gồm có lúa công nghiệp và chăn nuôi lâm nghiệp và thủy sản chúng ta lại cùng lông có lâm nghiệp và thủy sản công nghiệp chung chúng ta thì gồm có rất nhiều ờ, khu công nghiệp ở tập trung ở phía bắc nhiều nhất nhưng mà phía Nam là quy mô lớn hơn. Và các ngành công nghiệp năng lượng trọng điểm thì công nghiệp năng lượng, chế biến lương thực thực phẩm, công sản xuất hàng tiêu dùng. Giao thông vận tải chúng ta có đường sắt Bắc Nam và quốc lộ 1A, ngoài ra chúng ta còn có đường Hồ Chí Minh và rất nhiều tuyến đường khác. Thương mại chúng ta lại nói về ngoại thương và du lịch chúng ta lại nói về du lịch biển, du lịch miền núi, du lịch uh, và rất nhiều thứ. Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng, chúng ta được nhìn tổng thể về tự nhiên và đây diện tích lớn nhất về à, phần kinh tế. Vùng Bắc Trung Bộ, ở đây gồm có 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là vùng tự nhiên và kinh tế. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên chúng ta lại được nói về vùng tự nhiên cũng như vậy vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng ta lại nói về cái vùng kinh tế năm đó và cuối cùng chúng ta lại cùng nói về kinh tế trọng điểm như chúng tôi đã vừa thông báo vùng kinh tế trọng điểm vùng ờ, vị trí phân bố vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc miền Trung và phía Nam và đây cũng chính là cái phần kết thúc của bài ờ, của và đây chúng tôi sẽ xin kết thúc toàn bộ quyển Atlas địa lý Việt Nam